Chẳng biết từ lúc nào Cuộc sống của vợ chồng Hoài và Long ngày càng trở nên lạnh nhạt Có lẽ bởi do vòng xoáy của cơm áo gạo tiền Khiến cho đôi vợ chồng trẻ chìm đắm trong sự mệt mỏi Đáng nói hơn, cũng chính từ đây Một vụ án thương tâm gây trùng động dư luận cũng được bắt đầu À rồi rồi Rồi tôi biết rồi tối nay tôi ăn ở ngoài khỏi đợi cơm anh à nay mới về em đi làm về ừ, thì em vẫn đi làm như mọi hôm thôi chiều đang thích ăn gì để đi siêu thị mua về nói cho anh ăn thôi nay mình ra ngoài ăn đi ra ngoài ăn hả ừ em muốn ăn gì nè uhm, ăn gì cũng được hết miễn là đi ăn cùng với anh là được <laughs> chuyện siêu Ôi, chuyện gì Về mới không có ngủ chạy. Mày nói tôi nghe coi Anh với con Như có gì không Tại sao trong điện thoại á Là có cuộc gọi với con Như vậy vậy Anh kiếm gì Nè Ai cho có đồ điện thoại của tôi Hồi nào giờ tôi có đồ điện thoại của con đâu cười quá à. tôi là vợ của anh đó tôi đụng điện thoại của anh là chuyện bình thường mà điện thoại của tôi lại đó mua cái đầm nè Anh thấy màn cái đẹp không? Ừ. ừ. Anh có chuyện muốn nói Gì vậy? Anh nghĩ là Mình nên dừng lại em à Tối qua Hoài lục điện thoại của anh Thấy anh với em Hay thường xuyên liên lạc Chắc là cậu cũng nghi ngờ gì rồi Anh không có muốn lớn chuyện đâu Anh đang nói cái gì vậy? Em không cần biết anh với vợ anh xảy ra chuyện gì Nhưng mà em muốn chúng ta vẫn như cũ Anh phải chở em đi làm Còn nếu không á Em Em đi tự tử cho anh coi Dương, Dương, Dương Bình tĩnh, nghe nói Như như được Để đi tự tử Được rồi, được rồi Nghe anh nói, anh chở em đi làm Được rồi Bình tĩnh Từ giờ trở về sau á Anh không được nói vậy với em á Được rồi mày làm tao hết hồn vậy làm gì ngồi hết thần vậy bà mất sổ gạo hả tao tao cái gì tao có chuyện này định nói với mày á thì có chuyện gì nói đi nhưng mà mà tao không biết nói luôn trời thì nói đại đi làm gì á hồi nãy tao thấy chồng mày ủa thì cái chuyện thấy chồng tao là bình thường mà nào giờ mụ mày không thấy chồng tao hả nhưng mà cái này nó khác tao thấy chồng mày chở con nhỏ nào á cặp kè nữa rồi xong rồi hả tụi nó ra xe rồi chồng mày đội nón bảo hiểm cho nó nữa mày ơi trời ơi ôm eo sành nẹo luôn ừ, chắc không phải đâu mày ơi mày nhìn lầm á trời mày nghĩ sao vậy tao chơi với vợ chồng mày biết nhiêu lâu rồi mà lộn cái gì tao còn lạ lẫm gì ổng nữa mày tao khẳng định với mày một trăm phần trăm là ổng luôn ê, ê mày mày mày bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi bình không gì đâu để tao gọi cho ổng thôi à thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được sao mày đâu mới về đó đi gặp con như đúng không ờ, thì uh, anh chở nó về giùm thôi chở về giùm chở về giùm thì có cần tình tứ như vậy không tôi không nghĩ cái đầu của anh đang chứa cái gì luôn á anh long nó là em họ của tôi đó anh nghĩ làm sao anh đi ngoài đường ngay cả con nhỏ bạn thân của tôi nó còn thấy nữa thì anh nghĩ tôi có tin những gì anh nói không hả lịch sử cuộc gọi á từ trên xuống dưới thì toàn là cuộc gọi của con như hai người nói hai người không có gì một người vợ của tôi thì tôi phát hiện những điều đó thì anh có biết tôi đau như thế nào không Bây giờ anh trả lời đi Anh trả lời cho tôi nghe đây Anh không trả lời được không em em nghe anh nói cho đã tôi không thể nào chấp nhận một người chồng như vậy nè khoan từ từ nghe anh nói đã ngay cả em họ của mình mà anh còn làm như vậy thì làm sao tôi có thể chấp nhận được giấy tờ tôi đã ký rồi đó chỉ chờ anh ký nữa thôi bắt đầu từ ngày mai từ ngày mai anh sẽ được tự do em em bình tĩnh nghe anh nói đi anh biết là thời gian qua vợ chồng mình không có mặn nồng nên là anh mới lỡ dại anh chỉ nhất thời thôi anh sai rồi anh xin lỗi mà tha thứ cho anh đi làm gì có mệt không Để pha trà tắc cho anh uống nha Chờ anh chút xíu Anh có chuyện muốn nói Ừ, chuyện gì Anh nghĩ là Mình nên dừng lại em à? Anh đang nói cái gì vậy mình nên dừng lại Tại sao? Anh thật sự không có muốn làm cho Hoài buồn thêm nữa Anh định bị điên hả? Anh nói với em là anh với chị ta sắp ly hôn rồi mà Anh nói sẽ lấy em làm vợ mà Anh xin lỗi Nhưng chuyện của tụi mình là sai Em là em gái của chị Hoài Tôi không cần biết ai đúng hay sai Nhưng anh là của tôi tôi nhắc cho nhớ Anh là của tôi Không ai có quyền lấy anh ra khỏi vòng tay của tôi Anh nghe rõ chưa Anh không được đi Nếu anh bước thêm bước nữa Tôi chết liền cho anh coi nè Anh dám không đâu Em đừng có điên vậy được không Như Em cũng biết mà Có thằng đàn ông nào ra ngoài ngoại tình Mà nói nhân tình của mình là Ờ à, anh đang sống hạnh phúc với vợ của anh lắm có thằng nào như vậy không rồi ngoài cái trò hù dọa tự tử này ra em còn cái trò nào khác không em muốn chết lắm hả em chết đi em chết rồi thì sao anh với hoài vẫn sống hạnh phúc bình thường rồi dần dần mọi người cũng lãng quên em thôi của anh nè anh đi làm nha dạ hạnh phúc quá ha tại sao cô lại tới đây nói chuyện với nhau được không vào nhà đi Cô muốn nói gì? Nói lẹ đi, tôi còn phải đi làm nữa Chị biết mối quan hệ của tôi với anh Long rồi đúng không? Thì sao? Anh Long đã hứa với tôi là sẽ chấm dứt với cô Đúng Nhưng mà tôi biết là anh không có muốn như vậy đâu Tại vì chị á, chị ép ảnh thì có Chị thiệt là trơ trẽn Cô bị điên hả? Tôi ép ảnh cái gì? Mà tôi lấy cái gì để ép ảnh? Khi chính tôi là người đã đưa đơn ly dị và đã ký sẵn ảnh là người đã quỳ xuống chính ảnh là người đã quỳ xuống quỳ xuống van xin tôi tha thứ đó không có chị nó láo tôi có tin chị đâu rõ ràng anh nói là anh về anh ly dị chị xong rồi anh cưới tôi rồi hai tụi tôi đang rất hạnh phúc với nhau tự nhiên chị chen vô chị có biết điều không vậy cô như cô thôi đi tôi thấy cô đã đi quá xa rồi đó một khi tôi đang còn rất nể nang với cô vì cô là em họ của tôi để tôi phải phát điên lên nếu tôi làm lớn chuyện thì cả gia đình cô sẽ bị bẻ mặt đó Tôi đừng nói gì mời cô về cho dứt một đoạn tình cảm ngỡ như mơ, như rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn. Mấy ngày liền, cô chỉ nhốt mình vào căn phòng vắng, đấu tranh nội tâm với việc tự kết liễu cuộc đời mình. Và rồi, cũng từ đây, như đã nảy sinh ra mầm mống của tội lỗi. Tại sao vậy? Nó thương tôi mà Xin lỗi sự tàn nhẫn với tôi Vĩnh Long loại tự tử này ra Em còn cái trò nào khác không Em muốn chết lắm hả Em chết đi Em chết rồi thì sao Anh với hòa vẫn sống hạnh phúc bình thường Rồi dần dần mọi người cũng lãng quên em thôi tại sao con phải chết nếu ta chết hai đứa chết của ta là vô nghĩa lấy chị ly trà sữa đi dạ chị mà chị ơi sao không dậy? em không thấy chị ghé quán em ờ chị bận đó. mà hình như chị thiếu ngủ đúng không em thấy nhan sắc chị nó tàn phai sao á chị xong chưa dạ dạ chị không tự đi gửi đi kêu tôi chi cho tốn tiền vậy ờ tại vì à, tại vì tôi với chị đang giận nhau á nên ờ, gặp nhau cũng tiện à, anh anh cũng cho tôi À, vợ nè Dạ Hồi bữa giờ như nó có qua làm phiền về em nữa không? Dạ không anh Mà anh ừ? Anh có chắc với em là anh chấm dứt với nó chưa? Ừ, em sao vậy? Thì anh á, anh đã nói là anh chấm dứt Là chấm dứt thiệt rồi Thiệt không? Thiệt Cũng tại hồi lúc Hai chồng mình chiến tranh lạnh với nhau Mà gặp ngay lúc đó Như Nó cứ tấn công anh hoài à Anh cũng hiểu lúc đó anh suy nghĩ cái gì nữa nhưng mà anh mong là qua chuyện này vợ chồng mình sẽ hiểu nhau hơn do con Như nó là em họ của em Nên em cũng không muốn làm lớn chuyện này ừ. Em muốn mọi chuyện giải quyết cho nó im xuôi Chứ làm lớn chuyện lên mình cũng đâu được cái gì đâu Nhưng mà anh á Anh phải hứa với em là từ giờ anh không được tái phạm nữa chưa Anh biết rồi mà Dạ Thôi em vô sửa soạn đi Để mấy cái này anh dọn cho Thôi mấy cái này để em kêu chị Út cho Chị Út ơi dọn giùm em cái bàn nha chị Út Dạ Còn mà quên nữa Chiều nay anh muốn ăn gì Em nhờ chị Út đi chợ mua nấu ha Ừ Ăn gì cũng được Nhưng mà tối nay anh muốn vợ nấu cho anh ăn Lâu rồi không có được ăn cơm vợ nấu Trời ơi, bữa nay còn bà đặt làm nũng nữa Được rồi, tối nay em nấu được chưa? Đi, em đưa anh ra cổng nha Alo Ê, nói nghe nè hồi nãy tao bước vô á cái uh, bác bảo vệ nói là có ai gửi mày ly trà sữa gì á phải của mày không vậy à chắc là của anh long mua gửi qua cho tao á à, hay là mày lấy uống đi rồi tí xíu nữa tao ghé ghé quán tao ghé, mua ly khác rồi vậy thôi tao uống nha ừ rồi sữa có pha với chất cực độc có tên cyanur. Không lâu sau đó, Như nhanh chóng bị cơ quan điều tra bắt gọn. Sau thời gian tranh đấu, Như cũng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình. nhiều xung đột, đó là điều khó tránh khỏi. Nhưng cần phải ngồi lại để nói chuyện với nhau, tránh sự im lặng và lạnh nhạt dẫn đến một trong hai dễ xa vào lưới tình ở bên ngoài từ bữa giờ anh sao vậy anh có sao đâu nhiên bữa ờ, hai chồng mình gây lộn rồi các em chiến tranh lạnh với anh luôn em cũng không muốn cãi nhau đâu mà em cũng đợi anh làm lành chứ bộ em có biết nói gì đâu vợ chồng ở chung nhà với nhau á đi qua đi lại mỗi ngày ngày nào cũng nhìn mặt nhau hết á mà không ai nói chuyện với ai em cảm thấy khó chịu lắm nặng nề lắm anh có biết không ừ, anh cũng thấy vậy nè con vô hỏi nhau nha rồi bữa nay không biết là có ai muốn tôi chở đi làm không ta Muốn chứ Em muốn chết lắm hả? Em chết đi Em chết rồi thì sao? Anh với Hoài vẫn sống hạnh phúc bình thường Rồi dần dần mọi người cũng lãng quên em thôi Đáng lẽ trong tình huống này Long cần có cách xử lý khéo léo hơn Tránh kích động dư Để dẫn đến sự uất tức tận cùng của cô gái trẻ Em bình tĩnh nghe anh nói Em bình tĩnh một lần thôi Anh thực sự xin lỗi Nhưng chuyện của tụi mình là sai Em Là em gái của chị Hoài Cho nên giờ Nếu anh có chia tay thật sự với Hoài đi nữa Anh vẫn không thể đến với em được hãy nghĩ cho cha mẹ của mình hãy nghĩ về tương lai phía trước chuyện này không đáng để cho em hy sinh mạng sống của mình đừng dạ dột nữa anh thật sự xin lỗi em Câu chuyện mà quý vị khán giả vừa xem được mô phỏng theo vụ án kinh hoàng chấn động cả nước đã diễn ra vào năm 2019 tại tỉnh Thái Bình. Sau hơn nửa năm, vào tháng 7 năm 2020 vừa qua, Hội đồng xét xử đã căn cứ vào khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo với mức án tử hình. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người. Tình yêu thương mù quáng đôi khi lại là con dao hai lưỡi gây ra những kết cục đau lòng.